Xin chào các bạn, à, trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng Lê Hùng Auto Daily đi tìm hiểu về à, những cái trang bị mà chỉ có duy nhất trên dòng X-Trail tại thị trường Việt Nam thôi. Vâng, tìm khắp thế giới không có đâu. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm nhé. Trên X-Trail à, V-Series đấy, sẽ có xuất hiện thêm phần cản trước sơn màu xám nó khá là tương phản với những các chi tiết còn lại nhưng cũng rất ăn nhập với cái lưới tản nhiệt hình V-Motion này. Thực ra phần đầu xe của Xtrail khi mà được trang bị thêm cái cản này trông nó khỏe khoắn hơn và mình có nhiều dành nhiều cái cảm tình cho nó hơn cho nó rất nhiều và hệ thống đèn pha trên Xtrail là hệ thống đèn pha led nha các bạn. À, đèn pha led đấy, có tự động cân bằng góc chiếu. Nhìn chung trang bị thì cũng chả kém xe nào trong phân khúc đâu. Thậm chí có những trang bị nó còn hơn. Và tiếp theo ạ, trên đèn xi nhan này à, các bạn sẽ thấy là một cái dải led nó sẽ chạy nó chạy chạy sáng dần nó khiến mình nhớ đến ờ, cái đèn hậu của dòng Lexus đó những cái đèn của dòng Lexus và thưa các bạn trên Excel là một mẫu xe duy nhất trong phân khúc crossover loanh quanh 1 tỷ có trang bị hệ thống camera 360 nha các bạn và bên thân xe thì có sự xuất hiện của một cái thanh nẹp Nó cũng tương tự như chúng ta make up thôi thêm những cái chi tiết nho nhỏ nhưng mà nó cũng thay đổi về cái góc nhìn rất là nhiều và phần sau này thì uh, chính là phần cản màu xám này cũng là một cái chi tiết chỉ có ở thị trường Việt Nam thôi bao quanh chiếc đèn phía bên dưới này cũng được sơn màu ghi thực ra mới nhìn thì mình cứ nghĩ rằng đấy là cái ông bô đó, nhiều chi tiết gần quốc hơn và trên cái uh, uh, cửa sau này chính là một cái cánh lướt gió nha các bạn Phải nhìn kỹ mới thấy được Đó. Và nếu như ngày xưa bạn uh, mở cái cửa phía sau Bạn phải vuốt qua đây Thì bây giờ chỉ cần uh, đá Đấy. Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Vâng, đây là bản uh, Premium L SV 4WD Hệ thống cầu trên x này hay lắm Bây giờ mình sẽ mở cái cốp này lên Rồi Cốp mở ra rồi à. Thưa bạn đây là <laughs> toàn bộ cái độ tác nghiệp của mấy anh em trong chương trình ngày hôm nay Nó cũng khá nhiều túi rồi chân máy Thì à, thực sự là cái cốp xe này cũng khá là rộng đấy Và ví dụ như mình à, cần sạc thêm những cái thiết bị à, nhỏ nhỏ Dùng những dòng công suất thấp như 12V thì chúng ta có cái đầu sạc ở đây ạ và không chỉ là một mẫu xe crossover dành cho đô thị đâu Mẫu xe này có thể đi dã ngoại, đi chơi, đi đường núi, đi đường đèo cũng khá là hay mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần sau Và tiếp theo những chi tiết rất nhỏ nhưng rất chiều khách và chỉ có tại thị trường Việt Nam thôi thưa các bạn Đây. Và khi bạn mở cửa ra thì sẽ có chữ Xtrail đón chào bạn Chưa hết đâu, bạn sẽ còn một chiếc logo Đây cái đèn nó ở ngay dưới đây ạ đó đây à, mình đặt vào sẽ thấy ánh sáng này thì buổi tối thì cái logo nó dọi xuống logo Nissan cũng rất là đẹp và một cái tính năng an toàn được bổ sung trên mẫu xe này chính là cái cảnh báo điểm mù đó được bổ sung vào đây khi mà có xe rơi vào điểm mù thì nó vừa báo sáng vừa kêu tét cái thì các bạn có thể uh, cẩn thận trong những cái tình huống như vậy Ôi giờ cửa đóng rất là chắc chắn à, cái phần thay đổi à, lớn nhất và có lẽ cũng gây ấn tượng với mình nhất trong cái khoang xe của X-Trail phiên bản Việt bản cao cấp nhất thưa các bạn đây chính là màn hình à, màn hình trông sang chảnh hơn hẳn đúng không ạ à, và với kích thước 10 inch mình sẽ có làm một cái phép sánh nho nhỏ như thế này Đó. một chiếc màn hình iPad à, MacBook như này độ bóng không hề thua kém đâu và đồ nhạy thì sao mình sẽ sử dụng luôn nhé trên cái màn hình này cũng khá hay khi mà bạn có thể sử dụng ừ, hệ thống ờ, dẫn đường này. Google Map Có Google Map đâu. Google Map đó. Tốc độ phản ứng hơi chậm một chút. Mình cần nó nhanh hơn. Và bạn có thể gạt sang đây để uh, lướt web với một chiếc điện thoại đã phát wifi rồi thì bạn có thể kết nối ờ, phát wifi vào đây và kết nối với xe bật lên các chương trình uh, uh, Auto Daily đánh giá về Trail 2017 đã rất là chi tiết các bạn có thể xem này thi nhiên liệu này rồi đánh giá đầy đủ luôn đó. các bạn có thể xem thêm nhé và ngay từ thời điểm ờ, cách đây 2 năm khi mà lần đầu tiên ngồi vào XTrail cho đến bây giờ vẫn vậy thì ờ, thực sự mà nói là mình cảm nhận được cái không gian khá là rộng rãi trên XTrail đó, rất là thoáng cách thiết kế cái vòng lõm trên cái bảng tablo này đẩy về phía trước này rồi uh, Ờ, ngay cả thành cửa cũng thế tất, tất tất tất tất cả những cái thiết kế đó tạo ra một cái không gian thực sự là thoáng và nếu như so với cả CRV hay là CX5 á thì mình còn cảm nhận được cái sự thoáng đãng hơn nhiều tất nhiên về thiết kế từng chi tiết rồi ờ, cách bố cục uh, các chi tiết vân vân thì có vẻ như không sang chảnh bằng những cái sản phẩm kia nhưng rõ ràng chúng ta sẽ thấy được cái sự bền bỉ trên các cái vật liệu Đấy, những chiếc xe Nhật này các bạn chất liệu rất là tốt không không tạo vết xước Đó. và thực ra cái chi tiết uh, trên cái uh, tablo này ờ, cũng được uh, bằng nhựa giả vân carbon chúng cũng hoành tráng hẳn nhưng mà mình thích là nó phải màu sáng hơn bởi vì toàn bộ cái tổng thể này nó đang hơi bị tối và thưa bạn Xtrail thì vẫn được trang bị cái hệ thống điều hòa hai vùng độc lập nha các bạn và vô lăng thực ra thì nó không khác gì những cái phiên bản 2017 cả Đấy, vô lăng hình giọt nước có trang bị các tính năng điều khiển uh, can thiệp vào những cái menu rồi điều khiển hệ thống âm thanh uh, cruise control vân vân thì những cái chức năng này rất cơ bản và ghế lái trên uh, X-Trail này thưa các bạn ghế lái này điều chỉnh 8 hướng và có bơm lưng nha các bạn ví dụ như mình bị bệnh tuổi già rồi bây giờ hơi đau lưng là mình bơm lên một tí lái cho nó êm ái Đó. rồi các vị trí các vị trí bố trí đồ sắp xếp đồ trên X-Trail cũng khá là thuận tiện khi mà bạn có thể ờ, đặt những cái điện thoại ở đây ví ở đây kết nối USB những chai nước bạn có thể đưa vào đây là một ly Starbucks đặt vào đây cũng không có vấn đề gì cái nút này là cái nút mình thích nhất nha các bạn mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái phần ờ, vận hành ở đây mà nắp cốp này thì sao cốp trước đó thì mình đã chuẩn bị mấy cái chai nước to này thoải mái luôn tích rất là tốt à, Tuy nhiên là mình sẽ thử để bên thành cửa xem như thế nào Thành cửa thì mình nghĩ chai nước to này thì không vừa Chai nước nhỏ thì à, mình có thể để được vài ba chai vào đây à, Nhưng mà phần sau này hơi khó thì mình à, hơi khó Để được một chai nước này thôi Vâng bây giờ thì mình đang ngồi ở hàng ghế sau rồi các bạn có thể thấy đấy à, Khoảng trống đầu này à, Khoảng trống đầu gối này, duỗi này Và ghế này có thể điều chỉnh được nha các bạn Ghế này có thể điều chỉnh tiến lùi Bởi vì 5 cộng 2 cho nên là bắt buộc khi mà uh, bố trí thêm người ngồi phía sau thì chúng ta cũng nên um, điều chỉnh cái hàng ghế này lên một chút để cho không gian cho người uh, phía sau đó. và độ ngả của cái ghế này cũng có thể điều chỉnh được à, bạn có thể như thế này đó. ngả tốt nhất là như thế này và một chiếc bệ thì tay cái bệ thì tay này là cũng <laughs> khá dị đó, bạn có thể kéo xuống à, đặt các chai nước vào đây khá là dày dặn và khi đấy sẽ lộ ra một cái khoảng trống từ phía cốp phía sau lên và rõ ràng khi mà bạn ờ, cần chở những cái vật giờ dụng dài gì đó những cái đồ vật dài thì bạn có thể để từ trước ra đến sau rồi hệ thống cửa gió điều hòa nha các bạn điều hòa cho hàng ghế phía sau này ừ. chưa có khe cắm USB ở đây và sàn thì cũng tương đối phẳng Sàn tương đối phẳng. Đây là một mẫu xe dẫn động hai cầu. Và làm được cái mức sàn như thế này cũng khá ổn. Ngồi ở hàng ghế ở giữa. Wow, cũng không dễ chịu lắm. Nên cho trẻ em ngồi thì tốt hơn. Và thành cửa phía sau này thì bạn cũng có thể thấy là cái vị trí để nước ấy, bạn có thể để được cái chai nước khá là to. Đấy. Không thoải mái lắm nhưng mà khi cố nhét vào cũng cũng vừa. Và nên nhớ rằng bậc lên xuống này cũng có cái chữ x treo nha các bạn. Và có lẽ ờ, ngồi trong khoang xe này thì ờ, mình vẫn thích nhất là cái cửa sổ trời toàn cảnh. Nói chung là rộng vào thời tiết ờ, mùa đông, mùa thu mát mẻ như ở Hà Nội thì thật tuyệt vời, vô cùng lãng mạn nhưng mùa hè thì nó hơi bất tiện một chút khi mà hơi tốn nhiệt điều hòa bây giờ thì ờ, tôi vừa mới trèo đèo lội suối để ngồi ở hàng ghế thứ ba và thực sự nếu như không điều chỉnh cái hàng ghế thứ hai này lên thì ờ, tôi sẽ không có đủ chỗ để chân à, mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn cho trẻ nhỏ bởi vì ngay khi mình ngồi đây đó ngồi chân nó đã dốc cao như thế này rồi và chiếc ghế này cũng đã đẩy lên tương đối nhiều và vâng, hàng ghế của những cái mẫu xe 5 cộng 2 thì ờ, thường sẽ không thoải mái lắm và XL cũng vậy rất khó để tìm được à, một cái vị trí ngồi thoải mái ở hàng ghế như thế này tuy nhiên trang bị thì vẫn có khay để nước nhưng không có điều hòa cho cái hàng ghế này Vâng thưa các bạn thì ờ, như các bạn đã thấy thì ờ, mình lại đang cầm lái Xtrail V series. Vâng giá 1 tỷ 083 triệu. Thực ra khi mà so sánh với cả CRV hay là cả CX5 thì mỗi xe đều có những cái lợi thế nhất định ví dụ như mẫu xe này lại không dùng phanh tay điện tử cũng không có auto hold đó nhưng mà lại có camera 360 rồi lại có mở cốp bằng đám đá chân hoành tráng tức là mỗi mẫu xe đều tìm ra những cái lợi thế riêng và thực ra với x này thì um, nếu về cái không gian khi mà ngồi lái ấy, thực ra mình thấy là thoáng nhất so với cả uh, ờ, CRV hay là CX5 mà mình cũng vừa mới làm cái chương trình so sánh đó các bạn có thể tìm lại uh, trên cái kênh Auto Daily uh, tuy nhiên cái khi mà mình cầm lái ở tốc độ thấp ví dụ như không 20 40 á 50 thì thực sự là cái cảm nhận về vô lăng á, thì mình lại chưa thích bằng CRV nhưng chỉ cần vượt qua 60 70 trở lên thôi thì vô lăng nó cũng sẽ khác và đặc biệt là nếu như các bạn đã từng xem cái chương trình mình uh, lái cái mẫu xe này chạy tuốt vào Quảng Bình, chạy cát, chạy chạy chạy chạy rất nhiều thì thực sự X-Trail là một mẫu xe chạy rất bám. À, có lẽ bám như thế nào so sánh trực tiếp với các sản phẩm ờ, CRV CX5 như thế nào thì phải có những cái chương trình này ra cụ thể. Tuy nhiên bằng cảm nhận thì rõ ràng nếu như xét về cảm nhận về cảm giác lái ở cái độ và độ bám ở cái tốc độ cao á và đặc biệt khi vào cua á thực sự X-Trail nó cũng thuộc hàng đầu bảng nó có thể so sánh cùng với cả Outlander hay cả CRV còn em nào hơn em nào kém thì ờ, sẽ phải có những cái bài test cụ thể tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu có tranh thì cũng không tranh quá nhiều đâu nhưng mà X-Trail nó có một cái rất hay là có một cái hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động vâng thưa các bạn hệ thống này là một hệ thống cực hay nhá ngay cả cái hệ thống đi vào đường chân cũng kiểm soát lực phanh trên từng bánh luôn thì những cái hệ thống này đã tạo ra khác biệt và khiến X-Trail nó lái rất hay và thực sự mà nói như các bạn thấy này đang chạy ở tốc độ khoảng 100 thì cái độ ổn định của thân xe rất là tốt mình cũng tự chuyển làn luôn đường thì thoáng chuyển làn đó. ổn thực sự về khả năng lái rồi độ ổn định của thân xe của X-Trail thì không không phải bàn nhiều nằm trong top đầu những cái mẫu crossover loanh quanh 1 ờ, tỷ à, Tuy nhiên độ ồn mà từ lốp dội lên ấy Thì nghe khá rõ Nhưng Nó lại khiến cho tôi lại có một cái cảm nhận này Xe nó chạy rất là bám Thực sự là vậy Rất bám luôn ờ, ờ, hộp số CVT nhá Cùng là hộp số CVT nhưng mà trên CRV cái hộp số CVT thì khi mà mình chạy ở cái tốc độ 80, 100 hoặc là uh, cao hơn á, thì nó sẽ nghe khá là rõ cái độ ồn nhưng mà của x thì không không nghe luôn Xtronic của dòng Nissan thì rất là đẳng cấp nói chung là ngon đó các bạn vừa thấy nghe tiếng tít tít không thì có một xe lọt vào điểm mù mình bật sinh an đó là tín hiệu nháy sáng và âm thanh nữa là một cái hệ thống cũng khá hay Thực ra mà nói để mà chạy trên đường bằng với tốc độ cao Thậm chí đường đèo dốc thì mình đánh giá cao X-Trail này về các cái điểm như là Ngồi thoáng đó, Tư thế lái tốt Xe chạy bám Và cảm nhận được cái sự an toàn với hàng loạt các cái công nghệ hỗ trợ Mà mình đã chia sẻ rồi Và đặc biệt cái bản cao cấp nhất SV Premium này 2.5 lại trang bị tới 6 túi khí hai chiếc, rèm và hai túi khí sau nhưng chưa hết nha các bạn có một cái hệ thống mình cũng rất thích trên cái X-Trail đó chính là hệ thống hai cầu chủ động à, thông minh nữa à, bạn có thể dùng uh, chế độ một cầu khi mà chạy trên đường bằng đấy là có cả chế độ eco nữa mình có thể tắt đi ở đây ngay dưới đây ạ à, tắt đi à. nhưng bạn cũng có thể dùng chế độ hai cầu thông minh tức là tự động tất cả rồi nó sẽ tự động phân bố moment cầu trước cầu sau theo một cái tỷ lệ nhất định và lại có một cái hệ thống gọi là off-road cho mẫu xe này đấy chính là hệ thống khóa hai cầu với nhau đây nó ngay trên đây đó và 100 km trên giờ vòng tua rất thấp 1.600 thưa các bạn Rồi bây giờ thì mình lại ờ, tiếp tục ờ, lên đến ờ, đỉnh Ba Vì Thực ra loanh quanh Hà Nội thì lên Ba Vì thử các con dốc là dễ nhất à, Mình cua Cua phát là vô lăng nặng ngay Và hiện tại các bạn đã thấy nhá Đang để chế độ Eco này Thì khi mà đi dốc cao ấy Thì nó hơi y một chút thì mình sẽ bỏ nó đi à, Mình sẽ bỏ nó đi Mình tắt nó đi à, Mình thử xem như thế nào nào à, Ngon Dốc cao thì mặc dốc cao Ta vẫn cứ phải lao vù vù Tất nhiên thì khi ờ, đi ở cái đường ờ, có độ dốc cao như đường lên đền thượng ờ, Ba Vì như thế này thì đối với các cái dòng như sử dụng hộp số CVT như thế này thì mình thích sử dụng cái chế độ bán tự động hơn đó. thì cái khả năng tăng tốc nó tốt hơn nhiều. Các bạn quay đầu camera 360 sướng không ạ? <laughs> độ nét thì không cần quá lớn nhưng mà các cái vạch rồi các cái kẻ đường chỉ đây mình có thể đấy rất rõ ràng luôn quay thôi vừa có camera lại vừa có cảnh báo thì quá yên tâm rồi à, khi đổ dốc với CVT thì à, mình sẽ dùng chế độ chuyển số bằng bán tự động é é là sổ vòng tua lên 4.000 luôn ghim được không dốc chỗ này đang là 10% đang xuống 10% vâng tốc độ bây giờ ghim là bao nhiêu wow 20 km h Đó, và số là số 1 Nếu mà chậm quá thì mình đẩy lên Đấy bỏ chân ga thế nhá Bỏ luôn Bỏ chân ga chân phanh ra Để dồn số mình Xác định trước này Rồi về số 1 này Dốc đoạn này 10% này Đó Tốc độ bao nhiêu Rất tốt luôn Còn nếu như mà để D thì chắc chắn nó sẽ trôi Bây giờ mình sẽ để trôi nào Ví dụ nó có thể ờ, khi mà mình ờ, cài số thấp bằng bán tự động thì nó thấp hơn nó chỉ loanh quanh hơn 20 một chút thôi nhưng mà nếu mà để CVT 40 ô oh, ô không nên không nên không nên không nên Đấy, phanh này 10% các bạn đang thấy là 10% nhá cua cực gấp và số 1 đè xuống rồi lên quá đơn giản Nói chung số CVT của dòng xe Nissan và của X-Trail nói riêng thì à, Yes, good Vâng, vừa rồi là những cái đánh giá của Lê Hùng về X-Trail V-Series Vâng, phiên bản dành cho thị trường Việt Nam Còn nếu như các bạn có ý kiến như thế nào về hộp số CVT này về khả năng vận hành này, về các trang bị tiện ích này so với sản phẩm trong cùng phân khúc thì hãy để lại comment bên dưới nha các bạn.